Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ok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 mấy bạn xem nha Đầu tiên nè Phải kể đến đó chính là Phong Cận TV đẹp trai nhất vũ trụ điện ảnh thế giới Đó Phong Cận TV siêu đẹp trai bạn ơi Trời ơi đẹp trai quá Ok Rồi tiếp theo nữa chính là Bạn gái của Phong Cận TV chính là Sammy Đào siêu cute Đó ok Tiếp theo nữa là Kyron siêu ngầu của bạn ơi Rồi Và tiếp theo nữa là mèo siêu mi siêu dễ thương Còn trên đây thì ở à, Trên đây thì bỏ đi cái ông nào đang nằm trên đây vậy Không thôi kể đi anh em à, rồi tiếp theo nữa xin giới thiệu các bạn đó chính là anh dịch siêu lầy đó anh dịch siêu lầy vàng thè vàng vàng vàng chạch luôn đó rồi tiếp theo nữa chính là Timmy heo đù đó mình mình mình giờ mình không có gọi là Timmy đù nữa bạn ơi mà mình sẽ gọi là Timmy heo đù luôn nha bạn đó vì Timmy vừa mặc như heo mà còn vừa bị đù nữa <laughs> ok mình giỡn thôi rồi tiếp theo nữa chính là anh Siro official chùm ngáo của Hero Team và cuối cùng xin giới thiệu các bạn đó chính là chị Camui nước mấy bạn ơi đó thấy không đầy đủ các thành viên của Hero Team luôn Hey, nhưng mà các bạn ơi, mình chỉ nói vậy thôi nhưng thật ra là video hôm nay không có đủ các hành viên của Hero Team đâu nha các bạn nha. Bởi vì á những cái này chỉ là những cái mô hình thôi bạn ơi, những con búp bê thôi à chứ không phải là người thiệt đâu. Hôm nay chỉ có là Sammy nè, anh Siro nè, đó với lại là anh Mr. Dịch là vào đây phụ quay video của mình thôi. Cộng thêm mình nữa là chỉ được có bốn người thôi anh em ơi, chứ không được đủ gọi là 8 người đâu. Bởi vì các bạn biết sao không? Những người còn lại á, bọn họ lười quá. Kairon nè, Simmy nè, Timmy với lại là Camui lười quá cho nên là đã đã đi ngủ hết các bạn ơi ơi Trời ơi là trời Không chịu quay video cho mấy bạn fan xem suốt ngày đi ngủ Riết rồi tôi cầu cho mấy người này mập như heo luôn đó <laughs> Ok nhưng mà không sao Dù là thiếu người nhưng mình vẫn sẽ quay video cho các bạn fan xem Cho nên các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè Một share nè Và nhớ nút subscribe đăng kiếm hội cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh youtube của các hành vi của Hero Team Để đăng kiếm hội cho mọi người đó nha anh em Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thế nào các bạn ơi Let's go let's go Ok Ok bạn ơi, thì bạn đang nhìn thấy là ở đây là mấy mấy bạn biết mình đang ở chỗ nào không? Đây, mình sẽ cho bạn thấy luôn nha. Thì xin giới thiệu bạn nè. Tim. Hả? Cái gì? Nhà trẻ, nhà nhà trẻ Hero Team. Nhà trẻ Hero Team nhưng mà nhà trẻ, cái này không phải là nhà trẻ đâu, cái này là một nơi kinh khủng hơn nhiều. Các bạn biết chỗ này chỗ nào không? Xin giới thiệu các bạn, đây chính là Nhà cũng cũng là nhà luôn nha Nhưng mà cái này chính là nhà tù hero team mấy bạn ơi Đó nghe ghê chưa Nhà tù á nha Trời ơi trời không phải là nhà trẻ đâu Đó thì xin giới thiệu bạn Đây chính là một cái nhà tù siêu khó của hero team bạn ơi Thì hôm nay nè mình có mời anh Dịch nè Anh Siro với lại Sammy và trong đây quay clip cùng với mình Thì bọn mình sẽ cùng nhau vượt ngục cái nhà tù này nha anh em Đó không nói nhiều nữa Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vượt ngục khỏi cái nhà tù của hero team janare bạn ơi Đó ok ok Hero team janare luôn nghe cái tên ghê thì chứ Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau qua màn 1 nha anh em Rồi, màn 1 nè Bắt đầu Tưng tưng Ôi, rồi đâu Ủa sao mình bị bị bị dịch chuyển lại chỗ này rồi <laughs> cái vậy Chưa bắt đầu đâu nội Ok ok Quay lại quay lại rồi Đó Đầu tiên chính là nhà tù của ai đây ta để mình xem coi Ui nhà tù đầu tiên chính là nhà tù của chị ca muối bạn ơi Trời ơi chị ca muối dễ thương vậy mà cũng có nhà tù nữa hả Đây chính là nhà tù cà rốt các bạn ơi Quá trời cà rốt luôn nè Ồ lấy lấy lấy ăn lấy ăn các bạn ơi Trời ngon nha ngon nha Ôi quá trời cà rốt luôn là vô nhà tù để tìm cách để thoát để gặm cà rốt ăn chơi vậy À, à, à quên quên quên à, <laughs> xin lỗi xin lỗi bạn nha mình quên mất mình cứ tưởng mình vô đây mình kiếm đồ ăn không à quên quên <laughs> rồi để em mở cái rương coi cho mày có gì không nha ui có cái sản nè wow với lại cái này này cái gì đây à một cái tờ gợi ý các bạn ơi đâu để mình đọc thử nha chiếc chìa khóa đang nằm ở giữa mảnh ruộng cà rốt các bạn hãy tìm kiếm nó ở ở ruộng nhé à ok mình hiểu rồi có nghĩa là cái chìa khóa đi qua màn tiếp theo là nó nằm ở bên dưới lòng đất các bạn ơi ok ok đào đào đào đi mọi người đào đi đào ra đào ra chúng ta sẽ cùng nhau đào nha à, ở trong kia nó ghi á, là nằm ở bên dưới ruộng cà rốt không biết là cái cái cái ruộng nào ta để mình kiếm thử nha ruộng cà rốt ruộng cà rốt Chìa khóa ơi mày đang ở đâu Ủa cái chỗ này cũng không có luôn bạn ơi sao Sammy ơi có tìm thấy không Gì sao Ủa Ui kiếm được một cái rương bạn ơi Ồ bên trong cái rương có cái cần gạt nè À ok ok tìm thấy rồi tìm thấy rồi Wow xịn xịn xịn xịn Ok ok bạn ơi mình đã kiếm được cần gạt nè Mở ra rồi ok Tạm biệt nhà tù của ca mùi Chúng ta cùng qua nhà tù mới nào Ồ oh, nhà tù tiếp theo Ủa nhà tù tiếp theo là con gì mà nhìn nó to vậy Ủa chị đây anh anh có biết con này là con gì không anh Con này theo kinh nghiệm của anh chắc chắn là con cá mực nè gì cái gì con con con cá mực con con cá mực là con gì em chỉ nghe cá mập thôi chứ em chưa nghe cá mực là con gì hết à là con cá mực là con mực á tào lao tào lao rồi em nhận ra rồi con này là con cá mập chứ con cá mực cái gì trời các bạn ơi anh dịch <laughs> không hiểu sao mà ổng nhìn ra con này là con cá mực luôn bạn người ta là cá mập chứ làm gì có chuyện mà cá mực trời ok rồi tào lao bây giờ nhiệm vụ chính là phải thoát ra khỏi nó nè đi tìm đi ok rồi. rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm cần gạt nào và em nghĩ rằng cần gạt nó sẽ nằm ở bên dưới hồ á mọi người ơi ô oh ui bên dưới đây có quá trời mấy con cá màu xanh dương luôn nè trời ơi cái này là đồng loại của em nè Ờ, chìa khóa ơi, mày đâu rồi? Ê, mấy bạn cá ơi, làm ơn giúp mình đi kiếm chìa khóa hộ mình cái coi mình đang tìm chìa khóa nè, có ai thấy không? Bạn nào thấy làm ơn cho mình xin lại đi, mình sẽ trả tiền cho. Ok, ờ, không biết cái, cái chìa khóa nằm đâu trời. Ờ... Rồi thằng Phong nó kiếm không ra chìa khóa nó khùng rồi đi nói chuyện với cá rồi bay. À. <laughs> Ủa, cá là đồng loại của em mà thì em em nói Đúng chuyện với mấy với mấy bạn cá thôi gì đâu ủa mà khoan ừ. chìa khóa cất ở đâu mà kỹ vậy ta cái nhà tù của của sammy gì đâu mà khó kiếm vậy trời à, ở đâu nha ô oh, thảo ơi dưới đây nè hả hả đâu đâu đâu đâu đâu đâu, đâu em qua đây qua đây qua đây trời ơi em thấy con cá chui vào cái lỗ trời ơi đâu đâu đâu đâu đâu đây nè dưới này dưới này nè bên này hả bên này hả ô đúng rồi nè bạn ơi Ô, nè, mình tìm thấy rồi nè Ok, cảm ơn anh Dịch nha, trời ơi, đúng là anh của em, trời ơi Kiếm được chìa khóa Cảm ơn mấy con cá kìa, nó chui vô cái lỗ đấy quá trời luôn á, mà không nhìn thấy á À, thấy không, anh thấy không Mấy bạn cá giúp giúp cho em kiếm được chìa khóa, thấy ghê không, đó Ok rồi, qua màn tiếp theo nè Tạm biệt nhà tù Sammy nha, chúng ta cùng qua màn tiếp theo coi Màn tiếp theo là nhà tù có ai đây, để xem cái tượng coi Ô, oh, Timmy các bạn ơi, wow Ê mà khoan Bye bye mà, bye bye mà Khoan nha, nếu như cái này là nhà tù của Timmy á Thì em nghĩ rằng cái hình này phải là hình con heo ấy đúng chứ Tại sao lại hình của con cừu <laughs> Không phải hình con heo Cái hình con gì Hình con hương bên đèo Con hương bên đèo À, à con hương bên đèo là con gì à, Con heo bên đường á <laughs> phải thôi bạn ơi à chết anh dịch rồi mấy bạn ơi mấy bạn ơi những bạn nào mà đang xem video á mấy bạn hãy giúp mình cái này nha đó chính là mấy bạn hãy cắt cái đoạn vừa rồi là con heo bên đường gì mà anh dịch mới vừa nói á mấy bạn đăng lên nhóm hero team để cho timmy nghe được và timmy gọi là quýnh anh dịch sắp mặt luôn nha bạn <laughs> anh dịch kỳ này chết rồi ủa làm gì vịt dịch làm gì tôi trước khi tôi trước anh <laughs> rồi xong anh dịch <laughs> anh dịch anh chui xuống dưới xuống xuống dưới đất anh trốn luôn các bạn ơi <laughs> này thì cho anh dịch dám kêu timmy là heo bên đường hả tí nữa timmy nó mà coi được nó sẽ giết anh chết ok em nghĩ là cái chỗ này mình cần phải đi kìa đi ui ui ui dạ. ui ui ui ui ui ui ui wow sammy giỏi vậy ta sammy bắt cua lên kia tính ra em mới vừa khen sammy giỏi quá ta cái sammy té luôn anh phải nồi thiệt à, để em xem coi Hình như chỗ này là chúng ta cần phải bắt cua để leo lên trên đây lấy cần gạt nè Mà team của chúng ta thì ai là người bắt cua giỏi nhất anh? À, chính là Chiro Official Em Đúng nói rồi. xong câu rồi lên, lên, lên đến lời á Ui, ui nhanh quá vậy Ui bạn coi kìa Wow, ghê thiệt Trời anh rơ bắt cua giỏi vậy Mình chưa kịp nói xong là anh leo tới tận đó luôn các bạn ơi Rô, Rô, Anh quăng cái chìa khóa xuống đây để em lượm giùm cho Quăng xuống đây, quăng xuống đây ok cảm ơn anh uh, trời ơi bạn ơi anh rô bắt cua giỏi quá bạn ơi mình mới vừa nói xong một câu thôi là anh rô đã, lên tới nơi rồi đúng thiệt là đỉnh cao bắt cua của hero team mà ok Đâu có đâu âm dịch là đỉnh cao bắt cua của hero team mà ờ, ờ thôi nói chung ai ai ai cũng được ok rồi tạm biệt nhà tù timmy nha mình đi đây ok tiếp theo nhà tù của ai ta màu đỏ hả màu đỏ của ai nha à của Kairon đó bạn ơi Wow, nhà tù của Kairon nha Để mình xem coi nhà tù Kairon là gì đây Ờ, cái này sao em thấy nó giống như là một cái mê cung quá vậy Dịch Phải không Dịch? Chỗ này nó đi vòng vòng vòng vòng vòng à Ui, nó đi vòng vòng rồi, chết rồi, em em bị lạc trong đây luôn rồi Ủa, ơi, có cái rương nè Ủa, trong cái rương này là một cái cần gạt các bạn ơi Ôi, ừ, kiếm được rồi, kiếm được rồi À, mà chỗ này hình như nó hơi thấp nè, mình sẽ bắt cua leo lên Ôi, ui, leo được luôn nè <laughs> dễ, chỗ này à, dễ ẹt Nè, em em leo trên đây luôn nè, mọi người leo lên, mọi người leo lên Sao đâu rồi? đây, đang leo, đang leo Ủa, không leo được tại vì sammy lùng quá cho nên sammy nhảy không được á <laughs> trời ờ. ơi trời ơi sammy chân ngắn quá cho nên sammy leo leo không không nổi bạn ơi ok leo lại đi leo lên leo lên có leo được không đi đường chính luôn ấy, đi đường chính luôn không đi, đi được rồi. À, ok đây, thôi được. mình mình tự tìm đường mà đi luôn chứ sammy lùng quá sammy nhảy không được đâu <laughs> ok rồi mở cửa nè rồi tạm biệt nhà tù cái đó nha mình đi đây ui, ui, ui, cái gì vậy cái gì vậy ui ui cái gì vậy ôi trời ơi mọi người ơi con gì bự vậy ê, trời nó quýnh em vậy đây ủa, ủa trời, con này là con gì ta con này hình như là con chó sói gì, gì có Annabelle con này là con chó sói anh ơi ui con con chó sói con chó sói bạn ơi chết chết chết rồi chết rồi chó sói thì bây giờ làm sao trời làm sao để qua được đây ok lại lại phôi lưu được hồi sinh lưu được sinh ok em em em ăn bánh mì đã tại vì em hết máu rồi từ từ ăn bánh mì lên lên lên từ từ để em siêu chạy quá nè dạ. rồi lưu lưu để hồi xin lưu để hồi xin rồi lưu rồi ok à thì ra map tiếp theo là map nhà tù của anh siro bạn ơi hàng gì quá trời mấy con ừ. sói luôn trời ghê thiệt chứ mình phải tiêu diệt hết bọn nó mới được ừ, ừ, mày hả mày mày mày hả sói trời ơi ôi ôi ui sammy kiếm đâu ra cái kiếm kim à. cương vậy sammy kiếm đâu ra cái kiếm kim cương vậy trong rương kìa Trời rương nào? rương luôn. Rương đâu? trong phòng này. Ô, ôi, mày lại gần tao hả ma sói mày, mày mày biết tao là phong cận đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ điện ảnh Cho nên là mày muốn quýnh tao đúng không Mày làm sao mày có thể quýnh được tao được Mày hả mày Ok rồi Trong cái rương này có kia có kiếm hả Ồ quá trời kiếm đó nè Rồi có kiếm rồi Đi diệt bọn nó thôi Dạ mày hả mày Chết mày đi con Ok Ui, bên đây có một con sói to, nó to đùng luôn nè u mày hả sói Ok, để em phụ anh cho anh Siro Yên tâm, có em ở đây rồi Con này là con ba lắc Chết mày nè con Ui, Wow nó bự mà nó yếu vậy Ủa sao, sao nó bự mà nó yếu vậy Em quýnh nó tí xíu mà nó chết luôn anh ơi Nó rơi ra cái Trời em không biết gì thôi Mấy con sói trong bự ấy thôi yếu sinh lý lắm À cái, gì cái gì Người vậy ta nữa. người ta gọi là yếu yếu sức mạnh Chứ ai kêu là yếu sinh lý Tào lao yếu sinh lý là, là cái khác <laughs> Ok Rồi em mở cửa nha Rồi Thôi tạm biệt nhà tù của sói Siro nha Tiếp theo nhà tù con gì đây <gasps> À tiếp theo là nhà tù của con gà Sai rồi Ủa, con gì Sao ra lại vậy Nhà tù của con Phượng Hoàng con phượng à. hoàng hả lần đầu tiên em thấy một con phượng hoàng mà nó xấu như vậy luôn anh trời ơi ôi mà khoan cấu chết hình như không phải đâu để mình coi lại coi à lộn lộn lộn nhà tù là cái nhà tù của anh mít tới dịch các bạn ơi nhầm nhầm nhầm <laughs> mình nhìn sao mình nhìn thành con thành thành con con gà luôn <laughs> ok rồi lưu điểm hồi sinh nè để mình xem coi trong đây nó có gì đây Ồ, nó có thuốc thở dưới nước nè với lại là bào tử nhìn đêm wow bào tử nhìn đêm đó hả rồi để mình xem thôi ở trong này là gì đây bạn muốn tìm chìa khóa ư Vịt đã đưa nó cho con rồng lửa ở bên dưới hồ rồi Bạn không lấy được đâu What the hell Con rồng Ê, lửa thì hài Tính ra tao đưa hồi nào Ơ à, vậy đây em nói anh nghe nè Tính ra là tại sao mà con rồng lửa mà nó lại sống ở bên dưới nước anh Nghe nó hơi sai ờ. sai Nghe Nghe hơi sai sai <laughs> Nghe nó hơi sai sai Ok rồi Xuống kiếm nó coi Xuống kiếm nó nào Nhảy xuống Ui bên dưới cái hồ đen thui hồi lùi luôn bạn ơi À quên Mình có bào tử nhìn đêm mà Mình sẽ ăn này vô Ăn vô Đó sáng chân liền leo xuống leo xuống ui con quái vật kìa mọi người mày mày hả mày mày hả mày ok dễ rồi bạn dịch kia bạn dịch kia <gasps> ui nguyên con con nguyên một con rồng to đùng luôn mày ơi à, à, à, ok bên dưới còn có mấy con yêu quái bình thường nó kìa xuống xuống xuống giết mà nó mày mày hả mày có con trứng nổ kìa mọi người coi chừng trứng nổ nó nổ bây giờ mày hả mày trứng nổ nè ui Wow các bạn ơi bạn coi nè Ở đây có nguyên một con rồng to đùng luôn bạn ơi Ui mọi người mọi người tập tập trung với nó mọi người Nhanh lên ờ, Mày hả mày rồng nè ui, trời trời trời trời trời con rồng nó không đụng được vô vô vô, vô người em luôn rồi con này yếu xìu à <laughs> ok con này không biết mặt lửa luôn hả yếu vậy ừ ha tính ra con này là... dạ anh tính ra là anh anh thấy con chồng này khôn nha nó toàn đứng nó ngắm con gái mà nó có thèm ngó đến mấy thằng con trai không ừ ha <laughs> đúng ha tự nhiên tự nhiên em thấy con rồng từ nãy giờ nó cứ ngắm Sammy nó quýnh hoài mà nó không quýnh anh, anh ừ. em mình đúng rồi con rồng mê gái y hệt như dịch vậy đó bực bội ghê chồng gì mà khôn dữ à ừ, chồng xong vậy Trời ơi, dịch mới gái chứ Phong làm gì mà mới gái hay nào đâu, xạo xạo Ok, không mê trai, mê gì Phong Cái đầu Phong ơi phong không mê trai nha phong là men nha phong còn có bạn gái còn đỡ hơn dịch dịch không có bạn gái dịch mới đâu dịch dịch dịch mới đúng là mê trai thì có nay nay phong vừa kêu là phong không có mê gái trời <laughs> bị bóng rồi bị bóng rồi anh ơi okay. không không không mê gái đâu đâu có nghĩa là là mình là coi là bd đâu tào lao ok rồi à, bây giờ em sẽ mở cửa ra nha ok mở cửa nè rồi rồi ok, tạm biệt nhà tù Mr. Dịch nha Chúng ta cùng nhau qua nhà tù mới nào Nhà tù tiếp theo, nhà tù có ai đây ta Ui, nhà tù màu xanh dương Trời ơi, màu xanh dương là tôi biết nhà tù của ai rồi nha Màu xanh dương tất nhiên là nhà tù của Phong Cận đẹp trai, cao to, xấu muối Của Hero Team chứ còn của ai nữa Trời ơi, <laughs> đúng không? Rồi. Gì anh? Sao sai? Nhà, dạ, nhà tù là nhà tù của Trần Đức Bo Tào lao, tào lao Trần Đức Bo làm gì có trong Hero Team <laughs> Tào lao Ê, Sammy Sammy tôi nói Sam nghe nè Có phải là tôi là người đẹp trai nhất Hero Team không ờ ờ đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp trai điện ảnh gì đó đúng rồi á đúng rồi ờ, thấy không thấy không thấy không sammy kêu em là người đẹp trai nhất nè thấy không đó ok rồi để em uh, mở cái này ra em coi uh, gợi ý coi gợi ý tiếp theo nè chìa khóa đang nằm ở dưới một cái bãi cát hãy thử tìm nó xem à dưới bãi cát hả quá dễ vậy giờ mình đào hết cái bãi cát này lên là được chứ có gì đâu mà khó đúng không đào lên đào lên hả có gì đâu vải chuối Em thấy dễ mà đào đi đào đi Đào hết chỗ này là được là kiếm ra gì quá đơn giản Đào hết chỗ này hả sao nghe dễ dàng vậy Đúng rồi đào hết à, Đó thấy không Tìm thấy đây nè Quá đơn giản luôn Mở ra Lấy cần gạt Nồ ôi vậy là có cần gạt liền ơi mà khoan Tại sao nhà tù của Phong Cận nó lại đơn giản quá ta Đáng lẽ nó phải khó hay là khó chứ tại sao lại đơn giản vậy trời hey, Thất vọng anh dạ. Em nhìn cái con linh vật của em kìa Đâu còn linh vật đâu <laughs> con gì vậy cái này là cái mặt trời ông ơi chứ con linh linh vật của em là là con cá heo mà đó chứ nó phải là mặt trời đâu ok rồi mở cửa nha rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua nhà tù tiếp theo nào ok tạm biệt nhà tù phong cận nha mình đi đây <laughs> mình sẽ nhớ bạn lắm ok qua đây nào nhà tù cuối cùng ô oh, màu xanh dương lợt nè cái màu xanh này thì chắc chắn là chỉ có thể là một người rất là dễ thương cute trong cái team này thôi bạn biết người nào dễ thương nhất hero team không nào lao siro là gì mà dễ thương siro ngáo ơi là ngáo dễ thương ngày nào thì mình đoán thì cái nhà tù này chắc là nhà tù của gọi là Simmy các bạn ơi à, Nhà tù Simmy nha, nhìn rất là dễ thương luôn Rồi ok, nè nè bên đây có cái tượng của Simmy nè các bạn Đó, tượng của Simmy Rồi, để mình xem coi Ủa sao trong đây cái nhà tù này nó có mấy con số gì ta Để mình xem thử nha à, Mật khẩu là có bốn chữ số Mỗi chữ số tương ứng với bốn đáp án của câu hỏi À hiểu rồi, hiểu rồi Để mình đọc câu hỏi một coi Hero Team có bao nhiêu thành viên? Hero Team có bao bao bao bao, bao nhiêu thành viên mọi người? Có bao nhiêu? Chín. Chín thành viên hả? Wow, ừ. dịch dịch hay quá ha. Dịch thông minh ghê luôn á, tính là anh là trưởng team luôn mà anh còn không biết team mình có bao nhiêu người luôn á, tào lao. Hero Team Đó, có 8 người. Là, là mình có 8 người mà các bạn trả lời câu hỏi vào nhóm toàn kêu là 9 người tính gồm cả bé mưa nữa rồi miết quen. Ờ, ờ, ờ ha tính ra mình cũng quên mất nha Mấy bạn ơi hero team là chỉ có 8 người thôi nha Còn bé mưa là không tính nha Bởi vì bé bé bé bé mưa là thú cưng nha bạn Cho nên là mấy bạn đừng có cho bé bé bé bé bé bé mưa vào, vào, vào, vào câu hỏi nha đó bởi vậy cho nên là bé mưa không phải là thành viên của hero team nha các bạn câu hỏi đầu tiên là hero team có bao nhiêu thành viên sẽ là 8 người đúng không ok sammy sammy đứng đứng vô cái số 8 đi đeo vô ok rồi tiếp theo nữa nè uh, à, mr vịt simi phong cận siro thuộc đội nào Trời ơi đơn giản Thuộc là tứ trụ chứ còn gì nữa Đứng vào số 4 Ok Siro đã đứng đứng đứng sẵn vào số 4 này nè Rồi ok à, Câu số 3 Mr. Dịch phong cận Timmy thuộc đội nào Trời ơi Bộ ba bá đạo chứ đội nào nữa Ok Dịch anh đứng chân số 3 đi Vô đây anh anh đứng anh đứng như số 3 đi rồi ok câu hỏi cuối cùng nè trời ơi đơn giản đơn giản siro và kamui thuộc đội nào trời ơi siro kamui thuộc gọi là cái đội lùng nhất hay đâu tim chứ đội nào nữa Ồ, <laughs> ờ, khoan à, khoan sai sai tính là nó phải có con số chứ ta quên quên siro với lại kamui là đội nào ta Ờ, à, bộ đôi siêu quậy đúng rồi hai người à, là số 2 đúng không ok đứng vô số 2 nè mở cửa chưa có mở cửa chưa oh, mở cửa kìa wow xịn vậy ta đi qua đi qua đi qua ok win rồi các bạn ơi nhìn nè quyến này nè oh. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mình đã cùng với Sammy nè, anh Siro với anh Mr. Dịch Bọn mình đã vượt qua được nhà tù của Hero Team rồi bạn ơi Các bạn thấy bọn mình có ghê không nào? Trời ơi, quá xịn luôn, quá xịn luôn <laughs> Đó, thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây nha Và nếu nha anh em thấy thích cái nhà tù này thì anh em đừng quên là hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình biết nha Và đừng quên là hãy sạc hashtag phong cận TV, sạc hashtag Hero Team, sạc hashtag Mini World để ủng hộ cho gọi là team của bọn mình nha anh em Ok, rồi, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại em những video lần sau nha Đừng quên nhấn vào nút subscribe để ủng hộ cho mình cùng với các thành viên của Hero Team nha mọi người Bye bye, yêu anh em, phải nồi tạm biệt Bye bye, choo choo